mây trắng bay lá vàng thưa thớt quá phải chăng lá về rừng mùa thu đi và em là của mùa thu cũ chỉ còn anh cùng tháng năm tuổi theo mùa đi mang. còn anh và em cùng tình yêu ở lại vàng thưa thớt hoa phải trăng lá về rừng mùa thu đi cùng lá mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mông mùa thu vàng hoa cúc chỉ còn anh và em chỉ còn anh và em là cuộc mùa thu cũ chỉ còn anh còn anh và em cùng tình yêu ở lại khi yêu bao người yêu mới đi qua vùng heo mây chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại chỉ còn anh và em